Ngôi nhà này với diện tích là 30 m vuông hướng nhà là hướng ờ, đông bắc và được xây dựng là 4 tầng. Xin mọi người cho em nhé. Phía trước của ngôi nhà đây ạ. Phía trước của ngôi nhà là được ờ, ốp bằng gạch granite loại A1 của Primer rất là đẹp, màu sắc rất là nhã nhặn. Đây là cửa chính của ngôi nhà, phần chính của ngôi nhà thì là có hai lớp. Lớp ngoài là lớp uh, là cửa sắt cửa kéo bằng sắt cửa bên trong lớp thứ hai là cửa gỗ kính ạ à. rất là hiện đại và tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người đây là tầng 1 của ngôi nhà thì đây là tầng 1 của ngôi nhà đây là phòng khách có phòng khách và phòng bếp đây ạ à, toàn bộ theo mọi người quan sát thì là cái ờ, tầng 1 của ngôi nhà của bên hoàn thiện toàn bộ về trần thạch cao cũng như là hệ thống đèn điện toàn bộ hệ thống đèn led được lắp đặt rất là sáng cũng như là rất là tinh tế để trang trí cho ngôi nhà mình mọi người có thể nhìn xung quanh phòng khách của bọn em được à, dán giấy dán tường rất là đẹp theo cái một cái phân khúc hiện đại trẻ trung với ngôi nhà rất là sang trọng đây là phòng khách căn bếp của ngôi nhà toàn bộ căn bếp của ngôi nhà ờ, tủ bếp là được làm bằng gỗ công nghiệp cao cấp và với cái màu trắng này thì rất là hiện đại uh, trang trí cho cái ờ, bếp của chúng ta rất là sáng rộng và đặc biệt là ở đây là có kính ốp bếp kính ốp bếp của bọn em là kính minh long nha mọi người chất lượng cực kỳ tuyệt vời luôn à, có đầy đủ hệ thống vòi rửa mát cũng như là uh, chậu rửa bát tất cả là chất liệu đều là súp 304 được nhập trực tiếp từ là bên Hàn Quốc về uh, ở đây có nhà vệ sinh nhà vệ sinh ở đây thì là đầy đủ và bồn cầu cũng như là ở dưới tầng 1 này là bọn em đặt hệ thống máy bơm nước lên cho toàn bộ ngôi nhà và tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người uh, tầng 2 của ngôi nhà tầng 2 của ngôi nhà này toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đều là bằng chất liệu gỗ lin phi đây ạ đây là lên tới ờ, tầng 2 tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn rất là chi tiết và đây là nhà vệ sinh nhà vệ sinh ạ nhà vệ sinh ờ, nhà vệ sinh của cái tầng 2 này thì là đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh cũng như bồn cầu lavabo vòi xịt và sen tắm rất là đầy đủ rất là chi tiết gương tắm rộng rãi quá đây là phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà cũng được trang trí đầy đủ hết cả um, đèn led cũng như là hệ thống trần thạch cao điện à, đèn ngủ rất là hợp lý đặc biệt là ở tầng 2 kính là bằng nhôm hệ đây là ban công của nhà đây rất là thoáng mát à, mọi người có thể nhìn thấy luôn à ở dưới phía dưới chân em là chính là cái à, hệ thống lát nền của ngôi nhà chính là bằng kế gần giống với lại tầng 2 cũng gồm một nhà vệ sinh và một phòng ngủ đây ạ tầng 3 của ngôi nhà cũng gần giống như là tầng 2 thôi cũng có đầy đủ thiết bị vệ sinh phòng ngủ ở trên nhà thì tầng 4 của ngôi nhà thì là uh, được sắp đặt là một phòng thờ và một sân phơi mọi người có thể nhìn thấy đây là phòng thờ của nhà và đây là sân phơi của căn nhà này rất là rộng rãi có vòi để uh, có vòi để uh, máy giặt rất là thoáng thì à, đây là căn nhà em giới thiệu với mọi người với diện tích là 30 mét vuông xây 4 tầng và hướng nhà là hướng đông bắc có giá bán giá chào là 2 tỷ 250 triệu cho mọi người thì là mọi người có nhu cầu à, liên hệ với em em ánh theo số điện thoại trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 mọi người thấy hay thì là like video giúp em cũng như là đăng ký kênh để có thể theo, theo dõi được nhiều video hơn nữa em xin chân thành cảm ơn